cách sử dụng để cho những anh em nào mà chưa biết biết được cái cách xài cũng như là những cái mà mình cần chuẩn bị khi đi vô sòng thì cái bộ đầu tiên là cái bộ đơn giản nhất chơi bằng hộp đây là cái bộ bầu cua báo rung sáu mặt một bộ đầy đủ chỉ có một máy đi với một hộp đĩa chờ nắp chờ hai hộp này cũng là hai hộp chờ anh em vô sòng làm sao anh em cháo được một hộp vô là anh em có thể chơi chiến thắng tuyệt đối 100% nha nó báo rung cho anh em tất cả sáu mặt luôn thì đây là cái công thức mình đã ghi lại sẵn là đỡ mất thời gian của anh em thì anh em cứ nhìn theo cái công thức này là anh em đánh chuẩn xác tuyệt đối thì uh, vô sòng mình chỉ cần quăng hột vô còn cái máy rung này thì anh em cầm ở trên người đeo trên người cách xa từ 7 đến 10 mét là anh em có thể nghe được nó rung cái máy rung này nó hoàn toàn không có âm thanh nha mình chỉ để vô da vô thịt mình cảm nhận thôi thì mình để đây đây mình để đây cho anh em cùng thấy anh em cùng đánh với mình luôn để đánh thì mình đầy lại mình bỏ túi một cái dài một cái dài thì anh em nhìn trong đây một cái dài thì đánh con gà đấy có con gà hai cái dài thì đánh con cá cua là không bao giờ nó rung còn à, con nai nó sẽ rung hai cái ngắn tôm nó rung một cái ngắn và con bầu nó sẽ rung một cái ngắn một cái dài cứ dành theo công thức này mà đánh lắp bao nhiêu cái cũng được nha một cái dài nè một cái dài tiếp tục con gà hai con gà vẫn là một cái dài vẫn con gà đây cái chén này nó bị nhầm là do cái phần này anh em à, khi mà mua hộp chơi thì mình sẽ làm tỉ mỉ hơn còn ở đây mình chỉ làm cho anh em test thì cái này mình bo không có được à, bằng mép cho nên nó bị cái mút này bị ờ, bị bị bị hở ra là nó bị cân hộp cho nên cái vị trí mà nó nằm nó không có bằng xuống là nó sẽ bị sai nhưng mà nói chung cái bộ này thì mình bao cho anh em đánh chuẩn xác tuyệt đối 100% không đơm đánh cua nè có con cua vẫn không đơm đánh cua tiếp có cua một cái dài hai cái dài hai cái dài đánh con cá đấy con cá thì đây là cái bộ đầu tiên bầu cua báo rung 6 mặt một máy đi với một hộp vô sòng chỉ cần bỏ duy nhất một hộp vô là chơi được thì cái bộ này giá cả của nó cũng tương đối là rẻ và dễ chơi thì anh em nhắm luồng hộp cho được thì anh em chơi cái bộ này là ok coi bây giờ mình chuyển qua cái bộ thứ hai thì cái bộ thứ hai mình sẽ không chơi bằng hộp nữa đĩa chợ hộp chợ bây giờ mình chuyển qua mình chơi bằng nắp camera thùng camera và thâu camera thì cái bộ nắp camera này ở đây thì mình làm được tất cả các loại mẫu ở đây thì anh em thấy nè Tomeca còn đây là cái thùng à, giấy nè đây thùng giấy nè đây là tất cả những cái đồ này đều có công chuyện bên trong hết rồi đây thùng sơn quấn băng keo đen đó còn đây là cái mẫu thâu nhôm nó dùng mẫu mã thì đa dạng còn đây là cái thùng mà mình sạc pin mình chuẩn bị sẵn để mình test cho anh em thì à, một bộ đầy đủ của cái này à, cái bộ camera này thì nó chỉ có một cái thùng một cái nắp đi với lại à, một cái bệ sạc này. cái này là cái bệ sạc nha chuyển qua sạc bệ hết rồi chơi hết pin thì anh em chỉ cần đặt lên cái bệ này là nó sẽ sạc đầy pin cho anh em sạc đầy pin đánh được khoảng 4 tiếng là nó cạn và cái thùng này khi không chơi thì anh em để im một chỗ nó sẽ không hết pin nha phù hợp cho những anh em mà hay chơi công ty hôm nay luồn vô ngày mai mình vẫn có thể chơi được để chợ học chợ chỉ cần bỏ cái thùng vô là chơi được bộ bộ đầy đủ chỉ có một cái thùng một cái bệ sạc và một cái màn coi thì ở cái màn coi này nó sẽ chia làm hai mẫu đây là cái mẫu có sẵn mẫu mô hình mình làm trên điện thoại Nokia Cubus còn cái mẫu thứ hai là mình cài đặt trực tiếp lên cái điện thoại cảm ứng của anh em xài luôn Samsung cũng được iPhone cũng được xài cái điện loại điện thoại nào thì cứ mang lên đây mình sẽ kết nối vào trong đó cho anh em coi rất là dễ chơi thì cái bộ này nó hỗ trợ cho anh em nhìn thấy kết quả bên trong đánh rõ thấy rõ cả ba mặt lắc xong rồi thì đứng từ 7 đến 10 mét bấm cái điện thoại này lên coi là sẽ thấy cá bầu tôm cá bầu tôm ba con lắc xong bấm lên là thấy nè cua tôm cá đấy cua tôm cá lắc bao nhiêu cái cũng được thích lắc sao lắc mình chỉ cần bấm lên là mình thấy ở bên trong bầu gà bầu hai con bầu một con gà đấy rất là chuẩn chuẩn tuyệt đối luôn cá nai nai hai con nai con cá nè đó còn thùng thì anh em nhìn nè khi mà mình làm hoàn thiện xong một cái thùng công trình thì nói chung là nhìn bằng mắt thường anh em không thể nào mà biết được đâu cầm lên cũng vậy cầm lên không bao giờ biết được làm là làm một lớp mình chỉ khoét cái đít này ra mình gắn camera vô rồi mình chám nó lại cho nên nó cũng như cũ chứ không phải như hồi xưa mà phải trồng hai cái thùng lại chơi nó sẽ rất khó còn bây giờ thùng nói chung là bên ngoài là nhìn rất ok thích quấn hay để bằng keo tùy ý của anh em không đó nào gà nai tôm đó đây là cái bộ thứ hai chơi bằng camera còn cái bộ thứ ba mình muốn giới thiệu tới anh em là cái bộ cảm ứng chơi bằng hộp bộ này vẫn phải bỏ hộp vô nha đi chơi anh em chỉ cần luồn duy nhất một hộp vô là anh em chơi được và anh em chỉ đánh được một mặt đặc biệt cái hộp này nó không có tan cái tan của nó chỉ bằng cái đầu tâm thôi xé hộp thoải mái không bao giờ bắt tan được anh em chẳng hạn như mình làm con cá thì mình chỉ cần xé con cá ra mình nhét cái chấm thuốc vô rồi mình dán lại thì vô sòng đánh đây có hai cái máy máy này là máy rung anh em bỏ trong túi còn máy này là máy đo thuốc là anh em bỏ trên nó nó sẽ đo từ trên xuống còn cái máy nó báo vào cái máy rung này thì cứ khi nào nó lên con cá là nó sẽ rung năm mặt còn lại nó sẽ không rung thì cứ rung là đánh cá không rung thì đánh những cái mặt kia đó thì đây là cái bộ thứ ba bầu cua cảm ứng đánh bằng chấm thì ở đây là ba loại bầu cua hỗ trợ cho anh em chơi thực tế nhất thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 090970 số 4 thì hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em cố gắng lên tận nơi hoặc là kiếm cho mình một cái đại lý nào uy tín một xíu hiện tại thì ở đây nói chung là lừa đảo rất là nhiều cho nên anh em cẩn thận khi mà đi mua hàng thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha